mình à, hỏi tham khảo một số giá xe trong à, tháng 5 à, để đầu tháng 5 cho các bạn cùng xem nha rồi đầu tiên là chiếc Vario thì Vario thì nó tầm giá khoảng 60 triệu lăn bánh còn chiếc 150 thì 125 thì nhiêu em chiếc 125 thì khoảng 45 triệu rồi giờ à, mình hỏi giá luôn cái dòng à, đây là cái dòng Sonic chiếc Sonic thì à, hôm nay là tầm à, giá 65 triệu các bạn là giấy tờ à, lăn bánh luôn ở ngay thành phố Cần Thơ đó cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt hả em à phiên bản này là phiên bản đặc biệt còn mấy phiên bản thường thì à, giá sao mềm hơn nữa hả mềm hơn nữa hả dạ. giảm à, mềm hơn khoảng mấy triệu em khoảng 2 ờ, triệu 2 triệu hơn á. À chênh lệch khoảng 2 triệu hơn tùy theo thời giá nha các bạn. Tại vì nó này nó xe nhập ra nó trên lệch hàng ngày thì ờ, mình ờ, giá thì cũng tham khảo chung chung vậy thôi. Trong cái tầm đó. Rồi đây là mình thấy luôn là có chiếc dòng su. À đây là cái dòng sa chia nhập nè các bạn thì à, chiếc xe à, chia này à, hôm nay nó tầm giá lăn bánh luôn tại Cần Thơ nó khoảng nhiêu em giấy tờ nó khoảng năm mươi mấy triệu giấy, giấy tờ, tờ luôn đó giấy tờ luôn là khoảng năm năm mươi năm dưới năm dưới 60 ha khoảng năm tám không tám năm chín rồi ha tùy ngày à, tùy ngày rồi đây Thế là cái dòng số này nó có hai dòng một là nó có cái, cái hiệu này tức là đầu đầu có remote chống trộm à có remote chống trộm ừ. à, dòng Việt Nam nó có không không Việt Nam nó không có cái remote chống trộm này phải không này dòng thường dòng thường à dòng thường là cái này nó không có remote chống trộm thì cái hai cái dòng này nó trên lệch ờ, sao em nó có trên lệch giá gì không có trên lệch cái trên lệch nhau khoảng một triệu khoảng 1 triệu ha có cái cái chống trộm nha các bạn nó hai dòng nha Đó, chắc các bạn rõ rồi màu thì như giá như nhau hả em tất cả màu sắc ha dòng sa chia này thì không có phân biệt màu còn à, Sonic thì có đây các dòng à, sa chia đây rồi rồi tới à, em ở Skin giấy tờ luôn là dưới 55 triệu nha các bạn 218 đây có màu vàng 2, 218 thì nó nó nó rẻ hơn chắc khoảng 2 triệu em 218 nó hàng dòng bảo mẫu đang mắc đó. vậy đó hả ừ, à bán đồng giá luôn đồng giá luôn à, à xe nhập khẩu là do không còn mẫu đó nữa rồi đây em mít kinh à. còn cái mẫu trong là cũng 218 luôn 28. không 218 luôn đồng giá luôn đồng giá. 218 29 hôm nay đồng giá luôn giới thiệu sơ bộ về bản tốc độ của đồng hồ cơ đồng hồ điện tử ờ đây cái đồng hồ à, cơ bên đây là 218 là cái đồng hồ cơ nha các bạn rồi này là đồng hồ điện tử sơ bộ 219 nó đi cái bánh lớn bánh trước lớn hơn một size phải không em lớn hơn một size à, lớn hơn size bản tốc lô nó có tắt có công tắc, ờ, mở, công tắc tắt mở tắt mở ờ, máy khẩn cấp ừ. Ừ. rồi ờ, đây là nó có cái gọi ưu tiên báo đèn à, ưu tiên đèn ưu bốn đèn rồi dòng 218 này không có, không có chưa có về bề ngoài thì nhìn cũng giống nhau Sonet à, đây là dòng à, quay 2019 2018 giá này chưa lăn bánh nó khoảng nhiều 25 còn mẫu mẫu này mẫu này bỏ mẫu hơn 70 á à. nó theo thời giá mỗi ngày à. cái kia là 65 trở lại bánh căm nó còn rẻ nữa bánh căm rẻ mà mình rẻ hơn được mấy triệu em triệu bánh căm rẻ hơn được 3 triệu ha rồi bánh căm rẻ hơn được 3 triệu nữa rồi đầy đủ nha các bạn thì có nhu cầu cứ liên hệ điện à, số điện thoại cửa hàng nha cung cấp đầy đủ các màu luôn đầy đủ màu luôn ha em mình ở đây mình phun màu luôn 219 là nó có cái ống nè ống lọc uh, khí thải nè giống như địa phương gọi là trái bắp nha các bạn <laughs> đây cái dòng này nó giúp uh, tiết kiệm xăng hơn chút đỉnh hay gì tiết kiệm xăng đồng thời đạt chuẩn khí thải à tiết kiệm xăng uh, chuẩn khí thải hơn tiết kiệm xăng và đạt chuẩn khí thải chuẩn mới chuẩn Euro 4 rồi đó cái bánh cầm là cái tem chìm đúng không đó. cốp rộng rãi giống như cái bình xăng này nó lớn hơn khu chợ Việt Nam đúng không nói hình như nó lớn hơn ờ, nửa lít hay gì đó ừ, nhìn bề ngoài thì nó như nhau ha chắc cái cái, cái lượng nó sâu hơn chút rồi này là giá này vào tháng 5 nha các bạn tháng 5 năm 2019 nha rồi tiếp đến là cái dòng à, có ở đây mình có cái dòng lít 125 nha các bạn lít 125 lít 125 thì à, cái mâm nó cái mâm nó mười mấy cái mâm nó nhỏ hơn hả nhỏ hơn. bánh dòng bánh nhỏ hơn dòng 90 vậy là nó khác với thằng 125 Wario 125 à, Wario là nó nó nó bằng luôn phải không giống nhau ừ. mà nó cái bánh nó kìa giống nhau 125 của à, Wario với à, Thái Lan là giống nhau hoàn toàn à cái đường kính mâm nó 14 hả còn kia mấy cũng vậy à ờ ờ cũng vậy là à cái bản hả ý em nói cái bản bánh đấy phải không ờ à, cái bản bánh bản bánh của trăm lâm nó nhỏ hơn à đây là cái lít ờ, thái 125 nha cái bô nó không có cái chụp bên sau rồi thằng này ờ, nếu mà lăn bánh ờ, tại Cần Thơ luôn là tầm giá bao nhiêu em dưới 70 triệu đây là chìa khóa bình thường chìa khóa chìa không có không có mà mask hay rồi dòng à, lít 125 đây đầy đủ hết nha đầy đủ hết lít 125 lít 150 lít 150 đây lít 150 thì à, tầm giá là gần 100 mà hôm nay gần 100 nha các bạn rồi à, quay vô rồi. rồi vay vô thì à, giá hôm nay là nó này dòng này là 125 thì à, giấy tờ luôn khoảng 45 ha dạ. giấy tờ luôn khoảng 45 triệu nó gồm mấy màu em không nhớ nổi à nó tùm lum màu chứ đỏ chủ yếu là đỏ trắng với à, 125 thì nó đâu có màu nhám ha có, màu, có màu nhám luôn à, à. rồi rồi giới thiệu với các bạn luôn đây là chiếc gì hiệu bạn này Kobe chiếc này giá nhiêu em giá cũng tầm 40 triệu bốn ngoài ha còn mẫu của Thái Lan là 6 ngoài à này cũng của Indo đây hả mẫu trong Thái Lan hả không ở đây không có thái lan à, ở đây không có thái lan rồi sukobi thái ừ. ở đây là copy là của Indo giá có bốn mấy thôi lăn bánh lăn bánh luôn à, phải không em rồi giá lăn bánh luôn khoảng bốn mấy à cái này cho những bạn nữ chạy cũng rất là đẹp MPV của à, Honda chiếc này à, có giá lăn bánh luôn khoảng 40 à, ngoài nha các bạn đây mình giới thiệu chi tiết cho các bạn xem chiếc này nó hơi lạ chút mà ít người chạy đây cái đầu đèn đầu đèn cơ có điện tử copy này máy 110 nữa các bạn rồi mình đi à, cũng review giá rồi quay sơ sơ cho các bạn nha đây đây nó có cái học đựng đồ này đây rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ à, liên hệ với à, cửa hàng mình có quay cái bản hiệu cửa hàng đó thì các bạn cứ liên hệ với địa chỉ và số điện thoại cửa hàng đó